một chiều bên dòng sông lam anh gọi em cô gái lái đò trên đò chiều anh đưa sang sông anh thầm thương cô gái lái đò ngày ngày anh sang thăm em nhà em bên lớn anh ở bên bồi ta thương nhau bên dòng sông in bóng chẳng thề nửa câu vì em chào, nửa câu vì em thương cụ săn cụ khoai môi chặt mặt thương anh rồi nhớ đợi. chiều về cánh cò lội ven sông cô lái đò xưa nay tròn mười tám bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân trở lại rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong rằng anh nọ về nọ về bên em ôi câu vì anh trai xuân anh trở lại em sang sông lấy trong bò mặt bên đó xưa quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau anh trở về tìm lại đó xưa duyên đứt gãy nên anh đi tìm câu vì sông